Chào dạ, xin chào tất cả các anh chị Hôm nay Giang sẽ hướng dẫn cho anh chị cách làm sao để chúng ta có thể viết một cái bài chuẩn SEO đăng lên trên cái website của mình và chúng ta cách mà tối ưu nó như thế nào dựa trên công nghệ AI ChatGPT ở đây là à, cái công cụ ChatGPT mà anh chị có thể là à, viết bài trực tiếp đây là và anh chị không cần phải đăng ký hay là tạo tài khoản hay là trả phí gì hết đây là ChatGPT đã được kích hoạt API tại Việt Nam và anh chị có thể sử dụng miễn phí hoàn toàn miễn phí anh chị nào chưa biết cách à, để sử dụng AI này thì anh chị có thể vô thế giới web IS.net anh chọn là trợ lý AI anh chị bấm chat GPT miễn phí thì ở trong chat GPT miễn phí này thì ra có để cái à, cái nhóm anh chị có thể sẽ thể tham gia nhóm Zalo này để anh chị có thể hỏi về bất kỳ vấn đề nào và cần sự trợ giúp nào liên quan đến lĩnh vực của mình áp dụng ChatGPT thì anh chị có liên hệ với dài hoặc là anh chị sử dụng ChatGPT trực tiếp nếu như anh chị không muốn tham gia nhóm và anh chị sử dụng ChatGPT thì anh chị hãy bấm vào ChatGPT AI thì à, ngay lập tức sẽ được chuyển đến cái trang web để anh chị sử dụng ChatGPT như thế này ừ. bây giờ đầu tiên là anh chị phải chuẩn bị cho mình những cái tiêu đề để anh chị viết bài thì đấy, thì cái tiêu đề bài này thì sẽ copy bác vào trong cái chủ đề này và thứ hai là anh chị tìm xem cái lĩnh vực của mình lĩnh vực của mình là spa hay bất động sản hay là nội thất hay là về cái gì thì nó cũng sẽ có những cái tiêu đề nếu như viết bài cho web thì nó cũng chỉ là viết theo cái bố cục thì sao đầu tiên anh chị biết là ngày xưa chúng ta học văn ấy, thì chúng ta biết là mở bài thân bài kết bài đúng không thì ở đây cũng tương tự như vậy thì ra sẽ viết một cái câu lệnh cho nó là viết đoạn văn ngắn cho tiêu đề Đấy, thì cho cái tiêu đề là điều gì làm nên một website chuyên nghiệp và hiệu quả ok hãy giờ đóng một kép để cho nó phân biệt rõ như này và chọn ngôn ngữ này là nhớ chọn ngôn ngữ Việt Nam nhé hãy sau đó sẽ viết đợi một chút xíu nó sẽ viết chúng ta rất là nhanh rồi như vậy là nó đã viết xong chúng ta một đoạn văn rồi bây giờ tiếp theo cái câu lệnh tiếp theo mà là tìm các tiêu đề liên quan đến tiêu đề Đấy. copy cái tiêu đề này ha cái sếp là nhanh gợi ý cho ta những cái tiêu đề rất là nhanh đúng không ạ đấy những bí quyết thiết kế website chuyên nghiệp bài quả này tạo website chuyên nghiệp này đấy rất là nhanh sau đó thì anh chị sẽ copy cái tiêu đề này đấy anh chị cũng ra lại, cho nó biết ví dụ như là à, anh chị cũng viết trong một đoạn ngắn, ngắn cho từng tiêu đề một viết cho hết cái 10 tiêu đề này luôn đó, sau đó anh chị sẽ copy đưa vào web của mình tuy nhiên đó, anh chỉ lửa viết như này tuy nhiên nếu như chúng ta ngồi viết như này trong vòng 10 cái tiêu đề này thì nó cũng rất là lâu vậy thì ra có một cách rất là nhanh hơn đó là anh chị hãy đăng ký vào Canva à, anh chị nào chưa có Canva rồi thì sử dụng Canva miễn phí nó sẽ viết cho mình khoảng là à, 3.000 ký tự đấy chị sẽ chọn vô Canva bấm vô cái đường link là canva.com sau đó anh chị bấm là vô đọc à, sẽ thảo văn bản ở đây rồi đây là giai chat GPT này copy 10 cái tiêu đề gợi ý này Đấy, 10 tiêu đề gợi ý này Giai sẽ bỏ cái định dạng à, xấu đi cho mở của nó bét lên bắt ra rồi Ctrl A, Ctrl C để copy nó rồi về Ctrl V để bắt ra rồi để cho cái phông chữ cho nó nhỏ lại rồi như vậy là 10 cái tiêu đề chúng ta mới copy bây giờ anh chị chỉ việc bô đen cái tiêu đề này Đấy, sau đó anh chị nó hiện ngay dấu cộng ở bên góc tay trái này anh chị bấm vào rồi anh chị bấm vô là mở rộng văn bản Đấy, anh chị thấy không vậy là ngay lập tức nó sẽ viết cho chúng ta cho một đoạn văn rất là dài này một đoạn văn ngắn như này thay vì chúng ta ngồi ngồi đợi cho nó gõ kẹt kẹt kẹt kẹt nó ra từng chữ dữ này thì nó rất là lâu thì trong khi Canva nó đã ứng dụng cái chat GPT 4 là cái phiên bản mà ừ, mới nhất và nhanh nhất chính xác nhất cho chúng ta Đấy. tương tự như vậy anh chị sẽ làm với cái tiêu đề thứ hai Đấy. như vậy chúng ta chỉ mất ba phút thôi chúng ta có một cả bài viết cả vài nghìn từ Đấy. tại sao dài lại không ở trong này anh chị có thể viết luôn là lần đầu tiên cái tiêu đề này đúng không à, tiêu đề như này nhưng tại sao cha lại viết ở trong cái chat PT miễn phí này bởi vì trong cái Canva này nó sẽ giới hạn nếu anh chị dùng Canva miễn phí ấy, thì nó giới hạn khoảng 3.000 ký tự ký tự này này đấy nhưng cho nên là nếu như anh chị mà một ngày mà viết nhiều bài và viết quá nhiều uh, nhiều nhiều bài thì nó sẽ hết mất cái tính năng này nó không còn sử dụng được cái tính năng này nữa đấy, và phải sau một tháng 30 ngày chúng ta mới được sử dụng trở lại 3.000 từ tiếp cho nên nếu ai mà sử dụng bản đồ thì có thể được nhiều hơn 5 à, ngàn 10 ngàn ký tự thì cho nên là nó có giới hạn ký tự cho nên ta phải tiết kiệm nó bằng cách là sử dụng cảm chất in tin miễn phí Đấy. và chỉ khi nào chúng ta có những cái phụ lục viết bài rồi chúng ta bỏ vào đây để làm cho nó nhanh Đấy. nhanh hơn rất là nhiều đúng không ạ rồi tương tự như vậy đây sẽ làm hết cho 10 cái tiêu đề này còn bây giờ nhân viên nhân sự viết content và phát triển nội dung á thì đôi khi nó làm việc bằng cảm xúc hôm nay nó ốm đau nó bệnh tật hay là nó muốn đi chơi thì đương nhiên là à, rất là khó để viết một cái bài mà văn hay được chúng ta nên nếu như anh chị có cái công cụ chat GPT này ứng dụng trong việc của mình thì nhân viên content phát triển nội dung quảng bá truyền thông các sản phẩm dịch vụ của anh chị thì sẽ rất là nhàn và họ cũng không phải đau đầu để suy nghĩ viết như thế nào mà nó chỉ tạo ra cái câu lệnh đầu tiên ừ, phù hợp với cái lĩnh vực mình kinh doanh như spa hay là bất động sản hay nội thất hay bất kỳ ngành nghề nào phù hợp với cái điều ừ, mình biết sau khi đã biết cái lệnh đã cố định rồi thì anh chị sẽ đưa cho nhân viên của mình hãy cứ thực hiện theo cái lệnh đó để mà làm việc thôi anh chị nào mà gặp khó khăn trong việc là tạo ra những cái câu lệnh mà phù hợp với ngành nghề của mình thì có thể liên hệ với trai thì trai sẽ hỗ trợ support cho anh chị đó rất nhanh vậy là xong người cái bài viết này rồi đây sẽ cần chọn A để copy toàn bộ cái thằng này bôi đen toàn bộ sau đó copy đưa vào bài viết của mình đấy giờ bảo notepad để xóa đi cái định dạng định dạng như nhiêu rồi rồi vào cái ông đăng nhập vào admin website sau đó vô bài viết và viết bài mới rồi giờ sẽ bát cái bài viết ở đây đấy anh chị thấy này chúng ta viết rất là nhanh khoảng 2.372 từ đấy chứ còn nếu một nhân viên ta mà viết được số ngàn từ này họ đã mất cả tiếng đồng hồ hai ba tiếng đồng hồ và đăng bài lên được một bài hoàn thiện này cũng phải mất mất cả tiếng đồng hồ đấy, cho nên là chúng ta hãy dùng làm sao cho nó tiết kiệm nhanh nhất hiệu quả nhất đấy, copy tiêu đề này anh chị nhớ bỏ cái các thẻ ở đây nếu có thể ở đây thì nó có khoảng là 10 cái tiêu đề ví dụ như anh chị check lên Google xem coi là nó có gợi ý gì không đấy, nếu như từ khóa này có gợi ý thì anh chị copy những cái từ khóa này đấy để mà làm cái thẻ tại vì cái Google nó cũng rất là thích cái những cái thẻ này lên top Google nó cũng ưu tiên để lên top đấy, tại vì sao cha lại gợi ý cho anh chị là lên cái gõ xem coi có những gợi ý tìm kiếm ở đây không bởi vì đây là những cái từ khóa mà được Google nó thống kê lại là rất là nhiều người đang tìm kiếm những cái từ khóa liên quan đến cái từ khóa này Đấy, vậy thì chúng ta sẽ làm cái từ khóa ở đây Đấy, để cho cái bài viết chúng ta lên được top những từ khóa này thì biết đâu là rất nhiều khách hàng để truy cập vào rồi tương tự như vậy thì bây giờ việc chúng ta sau khi là chọn danh mục là đa tin tức xong đúng không ạ rồi chúng ta sẽ viết cho cái à, cái tiêu đề ngắn hồi nãy đầu ạ đâu đã viết đoạn đầu tiên là giới thiệu đây đúng không đã, đã giới thiệu đây enter đây là bôi đen cái đoạn này chúng ta bỏ vô cái giống như chỉ là mô đoạn caption và mô tả ngắn đoạn hay và hấp dẫn thì chúng ta sẽ bôi đen đặt đầu lên cho nó đẹp Đấy, in đậm lên rồi bây giờ cái tiếp theo đến cái tiêu đề này cứ mỗi một cái tiêu đề mở rộng này em chỉ chọn là H2 Đấy, chọn là H2 để làm dạ. gì để chọn H2 để cho nó chọn cell để sau này nó bổ sung H2 là nó bổ sung cho cái tiêu đề H1 này như vậy thì cần bỏ Google nó vào nó lấy thông tin rồi nó hiểu được là cái vấn đề mình đang nói đến là vấn đề gì đấy à, giờ thêm cái dấu đầu đoạn này cho nó đẹp chúng ta trình bày lại cái văn bản cho nó đẹp và sinh động giống như là trong cuộc vậy rồi tiêu đề này chúng ta cho H2 từ đâu ra rồi tương tự về cái cứ làm hết nhá làm hết cho đến khi nào mà đến 10 cái tiêu đề mà rồi chúng ta bù đậm những cái dòng này lên Đấy, sau cái dấu hai chấm này chúng ta phải bù đậm lên tạo cho nó ấn tượng cho nó đẹp rồi chúng ta shop tiêu đề này ta bỏ bớt đi cũng được rồi in đậm lên cho H2 lên cái chân ghép tối ưu hóa đây để cho H2 lên làm cho nó hết nha lưu ý là chúng ta hãy ứng dụng cái trong cái trách nhiệm đi bộ và trong ba, đấy nó là kích hoạt sẵn chúng ta chúng ta việc xài thôi đấy rồi câu này chúng ta thấy rằng là anh chị viết cái đoạn là mở đầu rồi đúng không mở bài nè, thanh bài nè bây giờ chúng ta hãy ra lệnh cho nó viết cho mình một đoạn kết kêu gọi hành động ở dưới chân bài đúng không kết bài đấy, thì gia sẽ dùng cái lệnh này ví dụ như cái ờ, cái lệnh này gia sẽ sẵn viết thêm cho đoạn kêu gọi hành động này theo cái số điện thoại và cái thông tin mình cung cấp cho nó như thế sau đấy đây và hành động kêu gọi gợi ý là thế giới web ISCO gia liên hệ số điện thoại và website như sau anh chỉ bấm vô để nó biết chống cho chúng ta mà kêu gọi cái bài ra đúng không Đấy, sau khi xong xong cái bài rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta tiếp tục là tối ưu cái cái bài viết này ví dụ như là anh chị sẽ bôi đi bôi đậm in nghiêng gạch chân hoặc tô màu những cái từ khóa chính những từ khóa chính ở trong website này ví dụ như là giờ dạ, anh sẽ lấy cái từ khóa này là từ khóa chính trong bài viết này rồi anh chị bôi đen rồi bấm Ctrl F để hiện lên xem là có bao nhiêu từ khóa liên quan đến này à, anh chị bấm nút cho nó tìm kiếm à đây tiếp tục mình sẽ đi bôi đen những bôi đậm y nghiêng những cái từ khóa này cái mục đích để làm gì con bọ nó biết được là à chúng ta đang muốn nhấn mạnh từ khóa chúng ta là liên quan đến từ khóa này đấy rồi ok nó biết chất là ai đúng nó chèn từ khóa vô rất là à, ngẫu nhiên cực kỳ đẹp rồi bây giờ việc chúng ta là cho anh chị nếu như anh chị nào dùng uh, danh mách để mà tối ưu bài viết SEO hoặc là à, công cụ lót SEO để mà tối ưu SEO ở đây thì sẽ dùng danh mách thì việc tối ưu SEO website của mình cho bài viết hoặc là chốt nhau ở đây thì gia dùng cái công cụ trên máy này thì nó sẽ hiệu quả hơn đây, bấm tăng cái này nha chúng ta phải tối sao để cho nó lên top Google ấy ừ. đây nếu anh chị có công cụ sao thì nó sẽ hiện ra cái phần sao này bây giờ nhiệm vụ anh chị phải tối nó ví dụ như là khi mà đầu tiên này việc đầu tiên này trong bài viết phải chứa từ khóa share của mình và trong cái tiêu đề này phải chứa từ khóa share của mình rất quan trọng nhá rồi bên cạnh khi anh chị viết trong tiêu đề cái đoạn mô ngắn mô tả ngắn đầu tiên phải có liên quan chứa đến từ khóa share mà liên quan đến cái tiêu đề này của mình ở đây trong đó bên cạnh là những cái H2 này cũng phải chứa những từ khóa rồi là bên những bài viết xung quanh này nó cũng sẽ chèn những từ khóa một cách ngẫu nhiên không nên chèn ép quá rồi sau khi xuống như vậy chúng ta sẽ copy cái, cái tiêu đề Đấy, tiêu đề ở đây để mà làm cái từ khóa chính liên quan đến từ khóa chính ở đây sang chuyên nghiệp ở đây nó cho là khi anh chị biết này nó đang để là cho mình được là 53 trăm nếu chỉ cần tối ưu được thì nó càng tốt ví dụ như là nó nâng lên 60 70 80 trăm thì càng tốt đấy. nhất là từ khóa chính đấy và rút ngắn lại và đúng từ khóa chính mình là sai chuyên nghiệp thì ngay lập tức lên 64 trăm rồi tương tự như vậy anh chị bấm với chữ edit speed ở đây thì cái đây là thứ nhất là tiêu đề là nó hiện lên trên google là tiêu đề như thế nào đấy, ở đây giờ để luôn cái từ khóa này ra là mô tả muốn mô tả mở đầu là phải chứa từ khóa đó rồi mình xem cái câu mình lấy một cái câu ngắn ở trong này để làm cái mô tả cái bạch này nó chỉ cho chúng ta khoảng là 160 ký tự nhưng đây là 198 ký tự rồi chúng ta nó quá giới hạn này nếu như quá giới hạn như này thì khi vô Google này hay những cái phần mà nó quá giới hạn nó hiện ra những chấm chấm chấm chấm chấm này và đọc sẽ không đọc được và những mô tả án này nó phải vừa đúng cái độ tầm là 160 ký tự này thì nó sẽ xuất hiện rõ ràng ở đây luôn được không ạ đấy thì chị xem nhá là sao mất đi mình dài đó tương như vậy sau khi xong thì anh chị cần Ctrl C copy này và tú trên cái social media tức là nếu như khi chúng ta gửi SMS gửi cái bài viết của mình lên trên Zalo hoặc là gửi SMS thì nó sẽ hiện lên như thế nào ở đây thì mình cũng hiện lên như thế này rồi tiêu đề bài như thế này nếu nhiều khi mình không tối ưu như này thì nó sẽ hiện lên một cách ngẫu nhiên không theo cái mong ý muốn của mình đây thì mình cho hiện như vậy và hãy gọi 0384827117 chẳng rồi đi thêm thế giới web AZ nên cái website của mình vào rồi sau khi xong anh bấm tắt đi nó tự động lưu cho mình rồi trong khi lưu ý này Đấy. bây giờ trong một cái bài viết này thì thứ nhất là nếu như anh chị có một copy đúng cái đường link này Đấy, copy cái đường link này chỉ bấm sao chép chi tiết anh chị tìm những từ khóa gắn một hai link vào đây là cái gọi là link nội bộ gắn vào bất kỳ ở đâu Đấy, nó chỉ à, con bảo gồm nó chỉ tính cái, cái link đầu tiên thôi Đấy, nhưng mà mình cứ cho một hai này nếu anh chỉ có những trang web vệ tinh thì anh chỉ gắn vô đây nữa thì nó cái điểm này dạ, dạ. thứ hai nó sẽ tăng lên đấy, đấy nó đã tăng lên là 69 phần trăm rồi cái độ dài mà còn đen mà phải từ 260 260 2650 thì nó sẽ rất là tốt khi nào nó bật tranh lên là cái từ cái ký tự của mình viết là ok rồi bây giờ tiếp theo anh chị sẽ viết một cái à, à, thiết kế một cái hình ảnh anh chị có thể dùng cái canva này để anh chị thiết kế hình ảnh luôn ví dụ như anh chị sẽ tạo vô là cái à, ảnh như là facebook này hay là bài viết đi sẽ gợi ý cho mình Đấy, một số bạn gợi ý sau rồi ra trả lời cái, cái tiêu đề này ha lấy cái hình ảnh này khi bấm vào đây rồi á thì anh chị thấy rằng ở trong này nó có sẽ có rất nhiều gợi ý liên quan đến bài này Đấy, rất nhiều gợi ý chị có thể chọn bất kỳ nào là gõ click nếu mà chưa hài lòng thì chị có thể gõ tìm kiếm ở đây liên quan đến lĩnh vực ngành nghề của mình Đấy. ví dụ như là bài viết website Đấy, nó sẽ hiện ra như này nó sẽ chính xác hơn đúng không ok lên mẫu này đi Đấy, để copy cái tiêu đề thiết kế sử dụng Canva chúng ta thiết kế những cái hình ảnh cho nó rất là nhanh chuyên nghiệp và lại nhanh Đấy. mở rộng nó thêm rồi sẽ để đổi sang cái màu xanh với màu thương hiệu của dai rồi cho màu trắng chữ cho màu trắng vô đen hết cái trong chữ này nha để cho màu trắng in đậm nó lên kéo rộng nó ra ghi là thế giới và phá giác tùy theo cái anh chị ghi thế nào anh chị ghi nhé ừ. chữ màu trắng rồi tiếng này ra sẽ ghi lên website của mình rồi xong Đấy, do cái màu này cũng màu logo thương hiệu của mình luôn rồi xong bây giờ chúng ta sẽ tải nó về tải với chất lượng ảnh JPG à, thôi chất lượng ảnh thấp thôi ở đây đang để 940 kích thước kích cỡ này anh chị có tăng lên hạ xuống nhưng mà chỉ có Canva Pro thì anh chị mới có thể tăng lên hạ xuống được nha còn anh chị dùng bản miễn phí thì nó sẽ cho mình mặc định thôi Đấy. anh chị nào chưa có Canva Pro thì có thể liên hệ với Giang Giang sẽ hướng dẫn cho anh chị rồi giờ là chúng ta sẽ copy cái tiêu đề vào đây Đấy, sẽ lưu lại lưu trong phần đau lắp nha anh chị có thể lưu bất kỳ ở đâu và đặc biệt rằng khi lưu tiêu đề thì không được có dấu chấm hỏi hoặc dấu ký tự nhé vô về rồi đúng này chụp phải ảnh này này rồi sau khi xong thì cha sẽ vô đây cho tải cái dạy diện lên vô cái picture nơi mà đã giao lưu hình ảnh đây và khi tải lên thì anh chị phải lưu ý là nó sẽ coi ô văn bản thay thế văn bản thay thế này nó trống anh chị copy cái tiêu đề này thì bộ văn bản thay thế văn bản thay thế này nó chính là cái an ảnh Đấy, nó giúp cho cái con bọ Google hiểu được là cái ảnh này nói về cái gì Đấy, nó sẽ tốt cho việc SEO liên quan đến từ khóa luôn sau này mà anh chị search từ khóa này nó không chỉ lên bài viết mà lên cả hình ảnh cho anh chị luôn Đấy. rồi tương tự như vậy ra tiếp tục là chạy cái này chèn ảnh qua đây không chọn anh chị sẽ bấm kéo xuống dưới đây và chọn là chính giữa chọn là hiện với kích thước đầy đủ nha rồi rất là đẹp chuyên nghiệp đúng không ạ tương tự như vậy để trên cái ảnh làm một bài viết có thể làm đến hai ba hình ảnh thành 3 đến 5 hình ảnh Đấy, tùy theo cái số lượng bài dài của anh chị rồi ở đây ra sẽ chèn cái tương tự như vậy thì cái đối với cái cái cái hình ảnh mà gia hay sử dụng thì gia sẽ copy cái đường link dạy ảnh đó ra đây Đấy. để đến lúc mà gia chỉ việc là gia sử dụng lại thì gia chỉ việc là cần bắt uh, copy rồi cần chôn về bắt ra đây cái đường link ra đây thì nó sẽ hiện cái ảnh này ra đây cho mình mình đỡ phải đi tìm cái ảnh này nhiều khi là cái ảnh này nó được tải lên trước thì mình phải đi tìm cái hình này nó rất là lâu thì dây sẽ copy cái đường link sẵn à, có nhiều anh chị hỏi bảo là làm sao để copy được cái đường link này, ảnh này đúng không ạ à, vâng để ra làm xong ra sẽ hướng dẫn cho anh chị nhé ví dụ cái ảnh này thì anh chị cũng thêm vô chỗ thêm media này thôi những cái ảnh này là anh chị đã tải lên trước rồi ví dụ như chị tìm cái ảnh này đi ví dụ cái ảnh này sẽ muốn là lần sau những cái bài viết của mình mình sử dụng lại cái cái hình này thì anh chị có thể kéo xuống bấm cái hình này kéo xuống và chọn cái đường link này này sao chép và bộ nhớ đấy sau đó anh chị sẽ lưu vào một cái, cái file notepad hay là ừ, lưu vào đâu đó để lần sau anh chị sử dụng đấy đúng không ạ đấy dễ, dễ thôi để anh chị sử dụng lại sau khi xong rồi thì đấy nhìn như vậy thì nó sẽ đẹp hơn rồi sau khi xong thì anh chị đã thấy rằng là mình đã lên được 76 phần trăm khá ok rồi nếu lên 80 phần trăm thì càng tốt Đấy, nếu chúng ta ngồi tối ưu cho anh chị bấm nút cập nhật rồi như vậy là Giai vừa hướng dẫn cho anh chị cách để làm sao mà chúng ta viết một cái bài viết rất là nhanh trong vòng à, à vài phút thôi chúng ta đây là Giai hướng dẫn cho anh chị thôi chứ trong vòng khoảng 10 15 phút thôi là ra được cái bài viết như này rất là nhanh mà trong khi bài viết này là gần 3.000 từ nhá 3.000 từ chứ không phải 3.000 ký tự nhá ừ. Đấy, anh chị chứng thiện nếu mà nhân viên ta làm sao viết thể nhanh như vậy được Đấy, tại sao anh chị phải viết một cái bài như thế này anh chị thấy rằng này ra dạ, thì ví dụ gia dùng công nghệ AI anh chị à, nó cũng sẽ lên top hàng loạt như thế này cho ra ví dụ như là thiết kế thì anh chị thấy rằng nó lên hàng loạt cái từ khóa này kéo dài à, YouTube dài cũng lên đấy đây trai chia sẻ cho anh chị một cái mẹo là khi mà mình viết xong được cái bài viết này rồi đấy, cái bài viết này rồi đúng không anh chị sẽ dùng cái cái gì ạ anh chị sẽ dùng cái ờ, quay màn hình màn hình của mình lại anh chị sẽ copy một cái đoạn ngắn của mình một cái đoạn bất kỳ sau đó anh chị vô trong AI này anh chị yêu cầu nó đọc lại ví dụ như là anh chị sẽ quay màn hình lại đọc lại cái cái cái cái cái, cái bài viết này Đấy, anh chị thu âm lại anh chị mở ví dụ như là trên máy tính anh chị có thể tìm được là record à. và record này để thu âm lại này ví dụ anh chị bật à, thu âm này lại lên rồi anh chị bắt đây cho nó đọc Một website chuyên nghiệp và hiệu quả cần phải có các yếu tố cơ bản như giao diện thân thiện với người dùng, tốc độ tải trang nhanh, tính năng tối ưu hóa cho thiết bị di động, nội dung chất lượng và tương tác đa năng format with user. Ngoài ra, sự bảo mật và toàn bộ thông tin cũng là một yếu tố không thể thiếu trong một trang web chuyên nghiệp và hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp cần phải đầu tư thời gian và nguồn lực để tạo ra một trang web đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu của khách hàng sai cho doanh nghiệp tại hiện của bang. Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc thiết kế một trang web cho doanh nghiệp trở nên vô cùng cần thiết. Đặc biệt, với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang web có thể là một công cụ đắc lực để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, nâng cao uy tín và tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với cái bài viết của mình. Bởi vì nhiều khi là cái bài viết của mình nó rất là khó lên top nhưng mà nó lại ưu tiên video trên YouTube lên top trước tiên cho nên anh chị cần phải làm sao mà mình ừ, phải đưa được từ khóa này lên trên YouTube là thứ nhất thứ hai là viết được bài thứ ba là hình ảnh vậy thì dây kéo xuống này anh chị sẽ thấy được một số hình ảnh qua dài nó qua hình ảnh này đấy nó cũng lên top hình ảnh rất là nhiều bấm qua video anh chị thấy cũng video của gia cũng đã phủ lên đúng không ạ đấy, rất là nhiều đấy. còn ở đây là cho nên anh chị cần phải làm mình thuê nhân viên để hoặc là nhân sự hoặc là anh chị có thể sử dụng dịch vụ tối ưu website chăm sóc website để phát triển nội dung website cho mình anh chị thấy nào đã chưa đấy, ờ, cái video nó lên top chứ càng loạt luôn rất là nhanh rồi là phủ sóng cái bài viết của mình hình ảnh nó cũng lên top thấy không vậy thì ba cái này vậy anh chị lưu ý rằng là video lên top rất là nhanh sau đó đến là cái hình ảnh à, thứ hai là cái tiêu đề bài viết của mình thứ ba là hashtag là từ khóa đấy thì những cái này anh chị phải tối ưu thật tốt để cho nó lên như này nếu như bài sệt một cái liên quan đến cái sản phẩm dịch vụ anh chị mà lên phụ sóng thấy toàn thương hiệu của anh chị không thì có phải là khách hàng rất là tin tưởng và anh chị rất là thích đúng không ạ và khách hàng cũng rất là thích anh chị và từ khi người ta tin tưởng người ta à, sẽ sử dụng rất là nhiều dịch vụ của anh chị cho nên nếu như anh chị nào mà bây giờ hãy sử dụng cái công công ứng dụng cái công nghệ AI để thay thế cho nhân viên viết content của mình rồi là anh chị có thể ngồi chỉnh sửa lại một chút xíu thôi ví dụ như cái văn phòng ở đây nó chưa phù hợp với cái văn phòng của anh chị anh chị có thể đọc lại và chỉnh sửa lại cho nó phù hợp với cái văn phòng của mình ừ. nếu như anh chị nào gặp khó khăn trong việc mà sử dụng chat GPT thì anh chị và ứng dụng trong công việc của mình thì anh chị có thể liên hệ với Gia để Gia hỗ trợ cho anh chị Đấy, cảm ơn anh chị đã xem video này hãy à, bình luận ở bên dưới và đăng ký kênh của dài để được xem nhiều video hướng dẫn về uh, ứng dụng ChatGPT hơn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.